làm sao để quan hệ hái hay là nhiều lần liên tiếp trong một cuộc yêu đó chính là điều Việt Nam giải đang quan tâm và tìm hiểu hiện nay thì trong clip ngày hôm nay mình sẽ nói về các bạn cái biện pháp để giúp các bạn nam giới có thể quan hệ liên tục liên tiếp trong một đêm các bạn một đêm từ hai tới ba ngày là chuyện bình thường nha các bạn đây ở trên tay của mình là dòng sản phẩm thuộc cương dương người Thái được sản xuất tại cái vương quốc tinh dục châu Á ta phải lá cho rằng sản phẩm này với các thành phần chỉ đến từ thiên nhiên giống như là nhân sâm nhung hương cao hồ cốt sẽ giúp tăng cơ cái sự ham muốn tình dục ở người đàn ông giúp cho các anh nam giới có thể cương chướng cương cứng dương vật một cách mạnh mẽ kéo dài thời gian yếu giúp cho các bạn có thể tự tin hơn trong chuyện tình dục thỏa mãn như bản tin của mình đây hàng thả lá nha các bạn sản phẩm nó sẽ dành cho các nam giới nam mà bị yếu sinh lý xuất tinh sớm dương vật lúc lên lúc không thậm chí là không lên được các tình trạng rối loạn rối loạn cứng dương cứng mà không cứng vân vân hay là các nam giới nam mà muốn tăng cường cái sinh lý của mình để nhằm đáp ứng các nhu cầu sinh lý của người phụ nữ một đêm quan hệ tình dục nhiều lần thì các bạn có thể sử dụng thủ cương dưới người thả này nhé bạn đây cực kỳ an toàn và hiệu quả bởi vì được làm hoàn toàn 100% đến từ thiên nhiên các bạn ạ đây logo của nó sẽ đặc trưng con ngựa được dập nổ nha các bạn rất rất cũng là chi tiết từng chi tiết một Ra hạn riêng men tạo nước thật một hộp sẽ gồm 10 viên với 7 mg các hoạt chất cương dưỡng sẽ giúp bổ sung kỳ lượng testosterone tự nhiên một cách hoàn hảo để giúp cho các nam giới có thể làm tim một cách tốt nhất Đây bạn đây là cái vị thuốc của nó gồm 10 viên gồm 10 viên thuốc nha bạn với một viên như vậy thì các bạn có thể sử dụng cho một lần quan hệ đây có nghĩa 10 viên thì các bạn có thể sử dụng được cho 10 lần 10 đêm nha bạn 10 lần là 10 đêm một viên sẽ dùng cho bằng 72 giờ ngoài chiếc thuốc cương dương liên minh có cung cấp ghép titan năm táo dương vật hay là trái sử dụng xuất tinh sớm hay là những chất tham hợp thó như vật giả ấm đầu giả sẽ tối cho nam và nữ vân vân để giúp cho các bạn nam các bạn nữ có thể giải tỏa sinh lý hay tăng sự hứng phấn trong cuộc yêu thì quay trở lại về thuộc cương dương người thái thì ở bên trong này nó sẽ còn cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng nha bạn mang tiền nước ngoài và một hộp thuốc thì trước khi các bạn quan hệ từ 45 tới 60 phút các bạn hãy uống một viên một viên thôi nha bạn chỉ cần một viên là đủ thế khi bạn uống vào thì giúp cho các bạn có thể cứng cứng dương vật kéo dài thời gian quan hệ làm tiền hái hay là nhiều lần liên tiếp trong vòng một đêm giúp cho các bạn nám sung mãn hơn đây các bạn lưu ý rằng hãy tránh các chất kích thích như rượu và bia trong cái quá trình sử dụng để nâng cao về tác dụng của thuốc như bằng tránh làm mất tác dụng của thuốc vân vân khi những ai mà đang quan tâm thì các dòng sản phẩm máy sinh lý các sản phẩm máy sạch tối thì có thể liên lạc với số hotline 033 22 77 168 hoặc nhắn tin qua Zalo để được nhân viên tư vấn và hỗ trợ thêm Để mình sẽ giao hàng toàn quốc đồng ngoại hàng kín đáo nên các bạn hãy cứ yên tâm còn bây giờ mình sẽ xin phép cho tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip lần sau xin tạm biệt